Tại học viện Fumizuki cứ vào cuối năm sẽ có một bài kiểm tra để dựa vào đó xếp lớp theo thứ tự từ A đến F. Minh chính của chúng ta là Yoshi khi đang làm bài kiểm tra thì thấy cô bạn Himeji ngã ra bất tỉnh. Cậu liền chạy đến đỡ cô ấy mặc cho bài kiểm tra có phải hủy bỏ. Đến ngày nhận lớp không ngoài dự đoán khi Yoshi phải nhận danh hiệu Đại si và tiến thẳng tới lớp F. Để cho học sinh cố gắng học tập lớp hạng càng cao sẽ được trang bị càng xịn sò. Lớp A có cả ghế massage, laptop và khu đồ ăn cho học sinh tự phục vụ. Sang đến lớp ép của cậu thì nhìn chẳng khác gì cái nhà kho cả, phòng thì bụi lùm, thảm ngồi thì như cái rẻ lau, cửa thì vỡ khiến gió thổi lạnh cả tóc gáy. Đến cả bàn của giáo viên còn không đứng vững, nhưng may sao đám bạn trí cốt của Yoshi cũng lọt vào lớp ép như cậu. Lúc này anh bạn Yoji đứng lên thông báo với tư cách lớp trưởng. Cậu muốn cả lớp tham gia cuộc thi ESB. Nó là một cuộc thi đấu linh thú hộ thân. Nếu một lớp thấp hơn giành chiến thắng, cả hai bên sẽ phải đổi trang thiết bị và lớp học cho nhau. Cả lớp nhiệt liệt ủng hộ bởi đã ở cái lớp thấp nhất rồi thì làm đếch gì có gì để mất. Hơn nữa bọn họ còn có IOC e một học sinh cá biệt huyền thoại của trường. Cậu sẽ được vinh dự đại diện cho lớp F đi khiêu chiến lớp E ngay bên cạnh. Yêu thi động viên IOC e đừng lo bởi trên thế giới này làm gì có A dám đụng đến sứ giả chứ. Cậu tin tưởng đồng đội đi rồi vác cả bộ mặt sưng vù về. Hôm sau Yuji vẽ ra kế hoạch. Kế hoạch sẽ là vào tiết toán E lớp F sẽ cử ra đại diện giỏi toán của mình để tấn công. Shimada giỏi môn này nên cô sẽ là đội trưởng. Kế hoạch tác chiến bắt đầu Shimada tá và Hideyoshi trận đường lớp E. Hai bên bắt đầu triệu hồi ra các linh thú của mình và tấn công nhau. Lúc này Himeji xuất hiện mang ra linh thú của mình đã đánh bại toàn bộ học sinh lớp E. Cũng phải thôi vì cô ấy là một thiên tài chỉ là lần trước không may bị ngất nên mới không thể hoàn thành bài kiểm tra. Cả lũ đang hí hưởng muốn chuyển qua lớp E luôn thì có người giống y hệt Hideyoshi bước vào thì ra cô là chị của cậu ấy đại diện cho lớp A thách đầu lớp F. Tuy đã chiến thắng nhưng lớp F vẫn giữ nguyên phòng học cũ. Yoshi vẫn không hiểu sao Yuji lại không muốn đổi dụng cụ với lớp E vì dù gì bàn cùi vẫn còn hơn bàn giày rách. Yuji nói đằng nào hôm nay cũng là ngày cuối dùng nó rồi, chuẩn bị đi chiến với lớp A thôi. Thế là cả nhóm lên đường sang lớp A với phòng học xịn sò không khác gì khách sạn 5 sao. Sở dĩ Yuri tự tin như vậy bởi vì cậu đã có một kế hoạch cho cuộc solo giữa đại diện của hai lớp. Lúc này lớp trưởng của lớp A bước ra và nói cô sẽ tham gia nhưng với điều kiện kẻ thua phải thực hiện một việc cho người thắng và cuộc đấu sẽ phải là năm với năm. Sau khi đàm phán xong cả nhóm lại quay trở về lớp để bàn chiến thuật. Trận đấu sau đó đã được diễn ra. Hiệp 1 là sự đối đầu giữa Yuko lớp A và Shimada lớp F. Dù có điểm toán khá cao nhưng Shimada vẫn phải chịu thua cô nàng lớp A. Tiếp theo cô bạn Satu lớp A bước lên. Lúc này anh bạn Yuji đẩy Yoshi lên, cậu tin Yoshi sẽ làm được nhưng làm thế méo nào được. Hiệp 3 sẽ là cô bạn Aiko lớp A đối đầu với cô tá lớp F. Anh bạn tà dâm này vừa nghe mấy lời hư hỏng đã xịt hết máu mũi rồi. Nhìn dâm dê đề tiện vậy thôi chứ thực chất cô tá lại là một men giấu nghề với điểm toán cao ngất. Chiến thắng đầu tiên được mang về cho lớp F. Trận tiếp theo là của Himeji với tên một sách đứng thứ hai lớp A nhưng như đó vẫn là chưa đủ với thiên tài lớp F như vậy đã hòa 2-2. Hiệp quyết định cũng đến UG sẽ đích thân ra thi đấu với lớp trưởng lớp A. Cậu chọn môn lịch sử và yêu cầu làm kiểm tra tại chỗ. UG đã tính toán rất kỹ có một câu hỏi nếu nó xuất hiện trong bài thi chắc chắn lớp trưởng sẽ làm sai. Và quả nhiên khi làm bài kiểm tra nó xuất hiện thật khiến cho đại diện lớp A chỉ được 97 điểm. Lớp F đang vỡ hòa vì sắp được sống như hoàng gia. Nhưng có vẻ họ ăn mừng hơi sớm vì Yuri chỉ được có 53 điểm. Thế là từ bàn gỗ bây giờ lớp ép phải chuyển qua dùng hộp giấy. Hôm sau, Yoshi đang cùng hai cô nàng đến dạp chiếu phim thì gặp Thánh Bob Yuji cùng với cái còng trên tay. Hôm nay cậu ta sẽ làm nô lệ riêng của cô. Ngày hôm sau khi trên trường, Yuji đã kể về địa ngục hôm qua của mình khi mỗi lần muốn chạy trốn đều bị cô ta trích điện cho ngất xỉu. Yoshi cũng không khá khẩm hơn khi cháy túi với hai cô nàng kia. Vào trong lớp, trang thiết bị bây giờ còn tàn tạ hơn cả trước đó. Tất cả cũng chỉ vì Yugimon mà ra. Để cải thiện thành tích lớp F, 1 ông thầy sát khí đùng đùng có biệt hiệu mặt sắt sẽ chủ nhiệm lớp này, sẵn sàng cho các tiết học gian khổ đi lũ nhóc. Đang hết tiền thì chứa hai cô gái lại nhắc lời hứa đi ăn bánh kép làm IOC đành phải bái mai mấy gói mì luôn vậy. Nghĩ tích cực một tí thì chẳng phải một lúc được hẹn hò cả hai cô gái sao. Vừa bước vào dạp phim cả ba lại gặp lớp trưởng lớp A cùng thánh mõm Yuji. Để tiết kiệm IOC đành phải nói dối là mình không thích ăn. Là một học sinh cá biệt nên linh thú của Yoshi được thiết kế đặc biệt đó là có thể tác động trực tiếp lên đồ vật. Chính vì vậy cậu được coi như là nô lệ của giáo viên. Việc gì ông cũng sai cậu hết. Hôm nay cuối tuần nhưng lớp F vẫn phải học phụ đạo. Thanh mõm Yuiji e là sướng nhất khi được lớp trưởng lớp A mang đồ ăn đến cho. Trong khi đó Yoshi phải ăn 1 phần 64 của cốc mì. Thấy tội quá Shimada định chia cho cậu một phần bữa trưa nhưng lại để quên ở nhà. Hiroshi chưa chọc người như cậu mà cũng biết nấu ăn làm nhỏ điên lên vật cậu ra sàn. Bỗng từ đâu một cô bé thò mặt và hỏi đây có phải là lớp ép của mấy bọn ngu không? Cô bé chính là em gái của Shimada tên Hazuki. Cô bé đến để mang cho chị mình hộp cơm để quên ở nhà. Cô bé còn hồn nhiên nói ra chị mình đã chuẩn bị cơm sẵn cho Yoshi. Shimada đã vội bịt mù con bé và chối bỏ. Bỗng Himeji cũng lôi ra một hộp cơm và tặng cho Yoshi. Sau đó cô dẫn cậu lên tầng thượng để không ai quấy rối bữa ăn nhưng từ đâu mấy cái tên này cứ thỏ mặt vào đòi ăn cùng. Thế quái nào ăn xong đứa nào cũng lăn ra đất tắc thở, nhưng Yoshi vẫn ăn vì tình yêu rồi tắc CMN thở luôn. Bên đây Shimada định vứt hộp cơm để cho Yoshi vào thùng rác thì cậu ta hớt hải chạy đến. Cậu ta nói bỏ đồ ăn là phí lắm nên là đưa đây mình xử cho. Cuối cùng Shimada cũng có thể tươi cười. Một sự kiện truy tìm kho báu dành cho toàn trường vừa được thông qua. Trên đường đi học Yoshi nhìn thấy cái móc khóa hình con cáo của Hazuki trên đường. Cậu triệu hồi linh thú ra nhặt lại nó nhưng không kịp nên đã bị một chiếc xe cẩu cán nát tươm. Trùng hợp làm sao khi trong phần thưởng có đúng bộ móc khóa giống của Hazuki. Thế là lần này cậu quyết tâm sẽ tìm được nó. Đợi không như là mơ khi Yoshi phải vào đội với tên thánh mõm Yuji và hai Yoshi Còn ba người Himeji Shimada và Kuta cùng một nhóm. Bọn họ đã tìm được vị trí kho báu đầu tiên chính là phòng thay đồ nữ. Tận dụng kỹ năng rình mò của mình Kuta phát hiện ra rất nhiều báu vật. Mọi người trong trường đều háo hức đi tìm kho báu. Cũng có những người lợi dụng để làm trò riêng điển hình như con tóc cam này cứ nói là kho báu ở trong áo ngực Shimada. Sau rất nhiều lần tìm thất bại cuối cùng, Yoshi cũng giúp đội tìm ra một cái. Phần thưởng bên trong là một vé cho cặp đôi tới công viên, nhưng đây méo phải là thứ cậu cần. Cả bọn lại tiếp tục đi tìm. Sau cả buổi tìm kiếm thì bỗng Yoshi vấp phải một viên gạch hỏng và lòi lên một kho báu. Bên trong là cả một bộ ba cái móc khóa. Ngoài ra còn có ba vòng tay có thể triệu tập linh thú khi không cần giáo viên cho phép. Sau khi tặng móc khóa cho Hazuki, cô ấy đã rất vui. Hôm nay Yuji qua nhà Yoshi để chơi game, thân là khách nhưng phải mua đồ ăn cho cái thằng mèo kiếp xác đây. Do nghèo quá không có nước để tắm nên cả hai rủ nhau đến trường tắm thì bị thầy giáo phát hiện, hình phạt cho hai người là phải dọn dẹp bể bơi vào cuối tuần này. Thế là hai cậu ta bắt đầu sĩ gái kêu cuối tuần này bọn họ bao cả hồ bơi nên mấy cô nàng cứ đến bà ti thoải mái. Cuối tuần thì mấy cô nàng cũng đến nhưng cô nào cũng mặc bikini làm mấy người xịt hết cả máu mũi. Mọi người vui chơi rất vui vẻ chỉ có Yuji là khổ nhất bởi bị bịp mắt khóa mồm khóa tay để không nhìn các cô gái khác. Bơi nhiều nên cả bọn cũng đang đói. Lúc này Himeri mang đồ ăn ra làm cả bọn cồn cào ruột gan. Một cuộc bơi đua được diễn ra để quyết định ai sẽ là người được ăn chỗ đó. Nhưng rồi Yoshi vô tình chụp trúng bộ đồ của hai Hideyoshi làm lũ con trai lại xịt màu mũi lại. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt, Yuji đã thấy Suko đang ngồi trong nhà mình còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Sau đó cô ấy còn lôi ra một cuốn tạp chí người lớn được cậu giấu kỹ trong ngăn kéo và bắt cậu đốt nó. Hôm nay cô tới đây là vì cô được tặng một tấm vé cho cặp đôi tới công viên. Khi thấy tấm vé cậu biết ngay là do cái thằng bựa nhân Yoshi chôn mình rồi. Đợi đấy ngày mai tao sẽ thông nát đích mày. Vừa vào công viên thì Yuji gặp hai đứa trông quen lắm. Còn ai vào đây nữa? Yoshi cùng hai Yoshi bỏ chạy mất dép. Nhưng khi bị đuổi kịp thì hai người họ nói chúng tôi không quen quý khách. Sau khi sát vé thì đây là vé đặc biệt nên hai người sẽ được tham gia vào một bữa tiệc. Sau khi cả hai dùng bữa xong thì bỗng Shimada từ đâu lại thành MC của buổi tiệc này. Cô ấy nói có chuẩn bị một chương trình đặc biệt dành cho một cặp tình nhân may mắn chơi trò đám cưới giả và đó mèo ai khác chính là Yuji và Suko. Sau khi bị ép lên sân khấu cậu phải trả lời 5 câu hỏi thể loại khóm răng, dù cậu có trả lời như nào thì vẫn là đúng hết. Đang bất lực thì có một cặp đôi rắc rối cũng đòi tham gia, Bọn họ muốn đặt câu hỏi cuối cùng cho Eugene nếu cậu trả lời sai sẽ phải nhường trò chơi này cho họ. Đậu xanh cứ nghĩ cơ hội để thoát đây chứ đâu thế nhưng tên đần này hỏi ngu quá làm cặp đôi của cậu vẫn giành chiến thắng. Thế là Yuji đành phải miễn cưỡng tiến vào bữa tiệc đám cưới giả cùng với cô dâu Suko. Lúc này cặp đôi rắc rối kia cứ lải nhải khinh thường cái trò chơi lố bịch này nhảm vãi lúa. Suko bỗng cảm thấy tổn thương và đã bỏ đi, Thế là buổi lễ cũng vì thế mà giải tán luôn, miệng thì nói không quan tâm nhưng Yuji lại đi tìm đấm cho hai kẻ kia một trận. Sau đó cậu đã đi tìm Zuko, với bộ quần áo rách rưới Yuji nói ước mơ làm cô dâu của Zuko không hề trẻ con, dù rằng đã chọn một thằng ngốc như cậu nhưng lựa chọn đó không hề vô nghĩa. Hôm nay chị của Ioshi từ nước ngoài trở về, nhưng thế mẽo nào bà chị quấn mỗi cái khăn tắm đi từ sân bay về đến nhà. Mục đích về lần này của chị ấy là để giám sát xem thằng em có sống đàng hoàng không. Nếu không thì phải bị phạt bằng một nụ hôn nồng cháy cho khỏi lấy vợ luôn. Đúng là một bà chị biến thái. Chị ấy còn đặt ra hai điều kiện cho cậu đó là chỉ được chơi game 30 phút mỗi ngày và không được quan hệ khác giới. Điều một thì không sao nhưng điều hai sau khi kiểm tra nhà thì Yoshi dính hơi nhiều. Trên trường Zuko muốn lột đồ Yuji ra xem cậu có đang ngoại tình không. Sau đó thì kiểm tra điện thoại và phát hiện toàn là tin nhắn với Yoshi. Mấy hôm nay mọi người thấy Yoshi cứ có gì mở ám nên quyết định sẽ qua nhà cậu ấy để kiểm tra. Nhưng càng giấu thì càng làm hai mẹ trẻ này ghen nên phải cố tới cho bằng được. Vừa mở phòng đã đập vào mắt một đống đồ lót phụ nữ đang treo lủng lẳng. Thôi toang con mẹ nó rồi, đúng lúc này bà chị đã trở về và minh oan cho cậu. Để đánh lạc hướng bà chị mình Iosi đã rủ Yuji cùng làm bữa tối. Bên ngoài cả đám con gái đang được bà chị cho xem ảnh hồi bé cởi chuồng của Yoshi. Méo hiểu sao thằng em thì óc chó còn bà chị lại là sinh viên ưu tú của trường đại học Harvard luôn. Sau khi lôi đống tạp chí người lớn của cậu ra bà chị nói có vẻ thằng em của mình thích con gái ngực bự và tóc đuôi gà. Thế là hôm sau đi học Himeji đã đổi kiểu tóc còn Shimada kiếm đâu được hai quả bong bóng độn vào. Yoshi ngủ lòi mắt ra không dậy nhưng chỉ cần nghe thấy nụ hôn thần thánh của Akira thì phải tự giác bật dậy. Himeji đang muốn đưa thư tình cho Yoshi nhưng không biết phải làm thế nào. Cô đã tìm đủ mọi cách nhưng đều không ổn. Himeji ngồi và xem lại bức thư thì phát hiện lá thư tình của cô đã bị thất lạc. Vô tình bên đây Yoshi đang đem tài liệu đi cất thì vô tình linh thú của cậu đã dầm phải lá thư và vấp ngã. Trong lúc sắp xếp cậu đã nhét chung nó luôn vào đống tài liệu. Cả đám lúc này đã đến và nói sẽ giúp Himeji lấy lại. Chẳng qua đứa nào cũng có một lý do bẩn bựa riêng thôi. Sau khi biết đống tài liệu nó được cất kỹ trong két sắt cả nhóm không biết làm thế nào cả, bỗng một tên lớp B đứng ra muốn giúp đỡ. Sau khi mọi người đã tìm được đồ mình cần thì cũng là lúc tên đó bộc lộ bản chất, hắn muốn đọc trước đáp án của mấy bài kiểm tra. Bây giờ tất cả đã chung thuyền rồi nên nếu ai nói ra bí mật thì cả đám đều bị đuổi học. Yoshi tức lắm cậu quyết định tung hết bài kiểm tra ra cho cả trường thấy. Cả hai quỳ xuống quyết định khai thật với thầy mọi chuyện. May mà không bị đuổi học nhưng cả hai phải đi học cải thiện để chừa thói quậy phá. Chiến dịch khiêu chiến lại bắt đầu, lần này với chiến thuật rõ ràng từ quân sư mõm Ujilov F đã dễ dàng giành lợi thế trên tuyến hành lang. Team địch lúc này cử Miharu giỏi văn ra để chặn Shimada, Yuji đành dùng tuyệt chiêu cuối gọi giáo viên toán đến chỗ Shimada. Nhờ đó lớp F đã clear toàn bộ hành lang mở đường cho Shimada thẳng tiến, nhân lúc chỉ còn một mình Yuji cả đám lớp D định hội đồng nhưng bị điểm số của cậu đánh bay hết. Mục tiêu tiếp theo sẽ là lớp B lớp của tên danh ma lần trước. Đám này chơi bẩn khi phá hỏng hết bút viết để mọi người không thể làm bài kiểm tra. Trận chiến với lớp B cũng khó hơn lớp D rất nhiều. Lúc này, để khích lệ ý chí của mọi người, Yoshi đã nói bọn lớp B toàn là bọn có bổ. Với cái cơn thị nộ của dân FA thì hàng phòng tuyến lớp B nhanh chóng bị hạ. Trong lúc nguy cấp tên danh ma lớp B đã nắm trong tay bức thư của Himeji khiến cô không thể ra tay. Yoshi rất tức giận tên này. Cậu triệu hồi linh thú đấm mạnh vào tường dù cho tay có chảy máu. Tuy vậy lần này cậu không ngu ngốc khi gọi cô tá và ông thầy mặt sắt kết liễu hắn mang về chiến thắng cho lớp F. Yoshi ra điều kiện chỉ cần tên đó mặc bộ đồ con gái thì lớp F sẽ không lấy đi trang bị của lớp B. Dù hắn có không chịu thì vẫn bị cả lớp đề ra mà lột đồ thôi. Hôm nay lớp F sẽ có trận chiến với lớp A thánh mõm Yuri mang đến lớp một thùng đồ bên trong có một bộ đồng phục và mấy cuốn sách người lớn. Cậu ta xúi Yoshi mang cái thùng này đến và thách đấu với lớp à. Cứ giả vờ là nhặt được và đem trả cho Zuko. Quả nhiên Yoshi cũng mang sang thật nhưng sau khi trở về thì mặt mũi như này đây. Yuko vô cùng tức giận chạy sang lớp F và nói lũ rác rưởi các người phải biết vừa ý với địa vị của mình chứ. Nhưng anh bạn Yoji vẫn rất tự tin mà phản đam, cô bạn tức ói máu mà bỏ về. Sau đó bọn họ cùng nhau bàn chiến thuật để có thể chiến thắng lớp A. Đầu tiên hai Dioxy sẽ cải trang thành bà chị lớp A của mình sau đó qua lớp C để giải báng và khiêu chiến với lớp bọn họ. Sau khi bị một cú xỉ và nhục nhã từ hai Dioxy cả lớp C đã kéo sang để khiêu chiến với lớp A. Lớp D và lớp E cũng cùng nhau đứng dậy khởi nghĩa để hạ lớp A bởi bọn họ đang mang ơn lớp F rất nhiều. Trận đấu này cũng đòi hỏi khả năng bền bỉ mà lớp E toàn những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển lên rất giỏi thể thao, không như cái lũ đầu to mắt cận lớp A. Lý do mà những lần trước khi đánh thắng lớp D và E Yuji không đổi trang thiết bị là vì muốn họ mang ơn lớp mình. Không ngờ chiến thuật này đã được Yuji ấp ủ từ rất lâu rồi bên đây lớp A quyết định sẽ sang lớp F đánh bất ngờ để bọn họ không kịp trở tay. Nhưng không ngờ đây lại là cái bẫy của lớp F, bọn họ chuyên chơi trò bắt lẻ nên đã tẩn được kha khá người lớp A. Lúc này Soko và Yuko rất cay cú vì mấy trò bị ổi này nên đã đến tận nơi tìm bốn người bọn họ để kết thúc trận chiến này. Khi đang đánh nhau bỗng vòng tay của Yuji sáng rực lên. Yoshi cho rằng nó đã đến giới hạn chỉ có thằng nào đại ngu mới dùng được. Sau đó nó bùng nổ sức mạnh khiến sập một phần ngôi trường làm cả lũ chạy không kịp. Nhưng lúc này tất cả đã bám được vào nhau và kéo lên thành công. Yuji cũng liều mình lao tới để cứu Suoko. Lúc này cậu nói ra mình rất lo lắng cho cô. Đang lãng mạn thì Yuko từ đống bổ nát leo lên thấy Yuji đang lơ là thế làm một hit cho cậu đi luôn. Kết quả là lớp A giành chiến thắng. Đúng là không đỡ nổi. Trở về lớp bọn họ bây giờ còn không có cả thùng giấy mà học luôn. Ngày hôm sau, Yoshi lên hẳn phòng hiệu trưởng để xin tái đấu với lớp A một lần nữa nhưng hiệu trưởng không chấp thuận bởi sau khi thua cuộc xong thì phải đợi thêm 3 tháng nữa mới được phép khiêu chiến. Lúc này Suko cùng Yuko cũng tới muốn được thực hiện yêu cầu đó, bởi cô không thể chấp nhận cái chiến thắng hèn hạ đó. Cuối cùng thì ông ấy đã đồng ý yêu cầu đó nhưng với một điều kiện là chỉ một mình Yoshi đấu với Suko, bọn họ cũng không thể thay đổi trang thiết bị của nhau. Nếu thắng đối phương sẽ được yêu cầu một điều, trận đấu cuối cùng cũng được diễn ra. Luật là cùng một câu hỏi và thời gian cho hai người trả lời. Ai trả lời sai đầu tiên sẽ lập tức thua, sau khi cả hai trả lời đúng đến tận câu 30 thì một câu hỏi mà trước kia Yuji đã tự tin rằng Soko chắc chắn sẽ trả lời sai xuất hiện. Sau một hồi căng não Yoshi đã giành chiến thắng, thì ra yêu cầu của Yoshi là muốn Himeji được làm lại bài kiểm tra. Bởi cậu thấy cô xứng đáng học lớp A hơn là cái lớp rẻ rách này, nhưng thế méo nào cô ấy lại quê không ghi tên nên đã bị không điểm và trả về lại lớp F. Bộ phim này đến đây là kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua và nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like và subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.